Đây là gương mặt của anh Trí Khôi khi nhớ về nhà cũ Anh ấy ngồi anh kể về nhà cũ và anh rơm rớm nước mắt Anh ấy sống ở ngôi nhà cũ đấy chỉ có 6 năm thôi 6 năm 6 năm thôi là mẹ con anh ấy cắp nón ra đi Cắp nón ra đi bây giờ thì thoảng anh về nhà chơi Và bố đã bán cái nhà đấy đi rồi bố ừ. bán được ờ, một năm nay rồi không bán ai, tròn một năm không rồi không ai ở đây nữa rồi ừ, một năm nay là không ai ở đấy nữa thế mà bây giờ thi thoảng anh ấy mơ về nhà cũ xong rồi anh ấy rơm rớm nước mắt anh ấy khóc có 6 năm thôi mà ký ức nó dội về <laughs> năm ngoái là đến chỉ, chỉ số năm thôi năm ngoái 6 năm con ở đấy nhưng thi thoảng con về bố ở về vui chơi thì là à, à, năm ngoái là con 9 tuổi à 10 tuổi từ, từ khi con... 10 tuổi 10 năm từ 10 từ năm. khi mà con vẫn ờ, ở nhà nhà nhà, nhà bên cạnh này thì ờ, con đến nhà bố mỗi chủ nhật mỗi thứ bảy chủ nhật ừ. đến, đấy chơi máy tính nhưng mà bây giờ thì không phải ở nữa bố chuyển máy tính rồi Dạ thì này. bây vâng. giờ con ờ, được bố chuyển anh Hiếu cho hẳn cái máy tính còn gì Thích thế còn gì mà vẫn nhớ nhạc cũ à Vâng Nhạc cũ lúc đấy con bé xíu mà con có nhớ gì nhiều đâu Con có nhớ nhiều lắm Con chỉ 11 tuổi thôi mà từ, từ khi mà con lớn lên như 20 tuổi con sẽ quên những những thứ kỷ niệm hồi xưa từ khi con 6 hoặc 5 từ khi con 6 hoặc 5 ừ. thế sau này mà ra xa, xa cái nhà này thì con có nhớ không nhỉ ừ. cái nhà này không biết sao này thế con có nhớ nhà ở đông chùa không có à, con nhớ có Nhưng một mà... con con có một điều hòa trên tầng hai mà hai mẹ con ngủ nhưng, nhưng mà chưa con... bao giờ con nhớ mà con buồn đúng không ừ. con chỉ nhớ cái nhà đầu tiên con ở thôi đúng không ừ thế con có nhớ nhà bà ngoại không cũng không đúng không không không làm tại vì đây vẫn là nhà bà ngoại <laughs> xây lại thôi đúng không ừ. <laughs> cười chưa hết buồn chưa vẫn vẫn buồn vẫn buồn á khi nào ừ. bảo bố về cho về thăm bố đưa con về ừ, không sống đâu bây giờ nó toàn bụi không không Biết dừng không? nếu có người ở thì nó sẽ không có bụi có người ở thì vào chơi thì nó không có bụi mà không có con bọ con chuột con rắn gì thì thì tốt mẹ sợ lắm nhà không có ai ở lâu hoang rồi sợ lắm ừ, ừ. không ừ. sợ đâu anh hiếu anh quên nhà cũ rồi mà con vẫn nhớ à? anh hiếu ừ. nhanh quên lắm mà nhà bố xây dựng nhà bố con chưa bao giờ nghĩ bố có thể xây dựng nhà hai tầng con chỉ bảo nâng cấp thôi nâng cấp hạ nhà nhà nhà cũ hai tầng không phải là xây một nhà mới bên cạnh của một nhà khác đâu bây giờ bố thay vì nâng cấp bố chuyển sang xây mới luôn làm gì thì con con không không thích à con thích nâng cấp cái nhà cũ à không còn nhiều quá gì <laughs> tự nhiên cứ sống với cả hoài niệm ký ức uh, tuổi thơ giống mẹ à? giống mẹ sống với ký ức à <laughs> thế sau này đời nó sẽ buồn lắm ấy con ơi sau này đời nó sẽ buồn buồn buồn là trong tội nghiệp thế ở nhà cao cửa rộng này không thích à cứ nhớ cái nhà bé bé tí tẹo à hả vâng nó chỉ một tầng nhưng mà mình vẫn có thể làm các việc ừ ngày xưa mẹ cũng quay mấy cái clip ở đấy đây. đi đi youtube mẹ youtube mẹ con nhớ thì con và... xem vâng. lại các cái youtube ngày trước bé con ở đấy và vâng, ừ, hồi xưa thì con cũng dùng mấy những cái máy điện thoại ờ, máy điện thoại gì cái máy màu xanh ấy màu xanh ừ, tắm mà vâng. vâng. con tắm rồi con Mẹ cười tắm con. con rồi con cười và anh hiếu anh hiếu đang quay ừ vẫn còn lưu lại được nhỉ vui ghê vui là quay clip cho nên là vẫn lưu giữ được nhiều khoảnh khắc đúng không mẹ còn nhiều clip khoảnh khắc ở nhà lắm tại vì mẹ quay bằng camera mà camera ấy, ip mẹ còn nhiều lắm bây, bây, mẹ cho xem nhá bây giờ con biết vì sao mỗi ngày mình phải cần chụp một hình ảnh như là mà, hồi xưa mẹ chụp nhiều hình ảnh ừ, để lưu giữ kỷ niệm ừ. ví dụ như bây giờ mẹ đang giữ lưu giữ những hình ảnh à, nhớ về ngôi nhà cũ của con này mai mai sau à. con sẽ tìm tìm cái clip này lại à, mai sau con sẽ xem lại cái clip này ở trên à, youtube mẹ mẹ mà không còn trên thế gian này nữa thì vẫn còn rất là nhiều youtube về ba mẹ con mình đúng không <laughs> vẫn còn để xem nhỉ yeah. cười tươi lên rồi đánh đi ngủ nào tâm ừ. sự xong chưa xong ừ, chưa chưa mẹ mẹ mẹ mẹ tạm dừng record đi mẹ sẽ đăng lên youtube mai mai sống sẽ tìm cái lại này từ khi mẹ chưa mẹ mẹ không ở đây ừ. con sẽ lần lên khi mà con tránh ra những lỗi trên cái thứ sống như là mình mình có thể bị mất mất những thứ gì quan trọng rồi như thế thôi <laughs> đi lông mắt lông mũi đi